à, bây giờ về cái pháp thân hành niệm như lúc nãy à, như lúc nãy thì à, thật sự ra thì thầy cũng chưa muốn phổ biến cái pháp này lắm tại vì cái pháp này nó là nó có 10 cái công đức như lai nó có những cái thần lực à, do cái chỗ tu tập mà khi mà tâm chúng ta chưa đi dục cái ác pháp chưa đi dục cái ác pháp mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó sinh ra những cái thần lực nhưng mà thuộc về thần lực tưởng nó làm cho cái người tu á, nó bị cái trạng thái tưởng ờ, thần lực của tưởng ví dụ như đang đi về mà có cái lực nó đẩy chúng ta bước tới hoặc nó đẩy chúng ta đai ra thì cái đó là cái rất là nguy hiểm và những cái cái 18 cái lại tưởng nó do từ cái tu tập này nó sẽ sinh ra cho nên tâm chúng ta hoàn toàn chưa hết đi được lý ác pháp mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó rất nguy hiểm vừa rồi thì à, có thanh trí xin thầy để mà à, hướng dẫn cái pháp này để cho quy quay vào trong phim nhưng thầy thấy rất là nguy hiểm là tại vì khi mà quay trong phim đó, thì người ta thấy được những cái hành động tập luyện như vậy thì người ta lại ôm cái pháp này người ta tập đi rồi nó có những cái chướng ngại gì đó nó rối loạn thần kinh nó sinh ra những cái trạng thái tưởng á thầy thấy rất là nguy hiểm nguy hiểm bởi vì cái tu tập phải đi từ cái lớp cao đến lớp thấp mà lỡ bên kia nó đưa ra bà con ở ngoài kia không biết trời nó thấy cái pháp thằng ngộ rồi nó sống khu nhau mà tu tập rồi xuống nhau mà đi mà đi viên hòa hết rồi mới có chết thầy ấy các không hiểu cho nên thầy chưa có muốn để lên quy phim cái pháp này có một lúc thầy đã tập cái pháp này để hướng dẫn cho các vị tu pháp tâm ngành niệm trong cái thọ bát quan ca nhưng mà gần đây dầu như thế nào thầy không biết nhưng có một số người về đây thầy bảo xả tâm thì họ không chịu xả mà họ xả họ cũng không xả cái tưởng của họ họ làm như nó có cái cảm thái gì nó không bình thường cho nên thầy thấy không biết mấy người này họ tu như thế nào mà họ đã là chắc chắn là họ phải ôm cái bát tinh hành niệm này cho nên họ có cái hiếu bạc rồi thì đã thấy có cái dạng người ôm chặt cái pháp này tu thật mà bị như cô hòa ở ngoài hải phòng chẳng hạn rồi cô gì vừa rồi đây thì thầy thấy cô tung hay cô gì hút à? cô tung hả con à, như là không biết ôm cái pháp nó tung như thế nào đó mà cái tinh thần nó cũng không vững cho nên thầy thấy cái pháp để chúng ta tu tập sau khi tứ niệm xứ đã sung mã, các con biết tứ niệm xứ sung mã, ngồi chơi và tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ vẫn thản nhiên không một niệm nào thì bắt đầu chúng ta ôm cái pháp đó mà tập thì chỉ trong vòng năm ba tiếng đồng hồ thì 10 thần lực 10 những lai lực hiện ra đầy đủ tứ thần túc đầy đủ trên pháp đó bởi vì pháp đó tu cái lệnh tu cái lệnh ví dụ như chân mặt nước dở gót lên truyền lệnh rồi mới dở gót lên dở chân lên tức là dở chân lên cao đưa chân tới cái chân đưa tới hạ chân xuống rồi mới hạ gót xuống từng hành động từng lệnh do đó cái pháp được hướng dẫn như vậy cụ thể như vậy thì chúng ta có một cái sức tập trung và cái lệnh đó nó trở thành một cái lực nhưng mà người mà lúc chưa ly dụng giáo pháp tâm chưa thanh tản là vô sự mà tập pháp này lệnh như vậy nó sẽ có cái lệnh tượng cho nên từ cái lệnh tượng đó mà nó diễn ra những cái điều kiện rất là tai hại cho cái người tu cho nên thầy thấy cái pháp hay nhưng nó hay với cái người phải đúng với luật nghiêm chỉnh thì nó mới liên dụng với ác pháp còn không khéo dạy thình lình như thế này người ta nghe cái pháp như vậy thì người ta tu tập thì nó xảy ra có nhiều điều rất là đau buồn nếu có thầy là có bên thì thầy xã còn nếu không có thầy thì muôn đời chỉ ôm một cái bệnh thành kinh rất là khổ khổ cho bản thân rồi khổ cho gia đình cho nên thầy không muốn cái pháp này mà thầy chờ cái người nào bởi vì thì chờ cái người nào mà tu được giới luật nghiêm chỉnh à, tứ niệm xứ được thanh thản an lạc tu tức là được sung mãn thì thầy mới dạy cái pháp này tại vì trước khi người ta nói như thế này thầy mới dạy nó đấy con chứ thầy không bao giờ dạy cái pháp thân hành niệm người ta nói thầy không lạc không bao giờ có thần thông ông có trí tuệ chứ ông có thần thông ông a la hán chứng về trí tuệ chứ còn chưa có thần cho nên muốn muốn cho người ta biết rằng thầy biết pháp nào tôi có thành công chứ không phải không biết cho nên buộc làm là thầy phải đem cái pháp đó để ra nói rằng cho họ biết rằng cái pháp này có thành công mà cái người biết cái pháp đó thì chắc chắn là người đó phải có đủ sự đó chứ không phải là không ý thầy muốn nói vậy mà nhưng mà thầy không khoe mình có thành công và thầy không thực hiện thành công tại sao tại vì đem thành thật ra là lừa đảo người khác không dạy đạo đức người ta được mà vô vào lòng người ta cái thần thông làm cho người ta ham muốn thần thông cho nên thầy chỉ đem cái pháp không thành hiện của phật mình nhảy cho người ta thấy rằng cái pháp này sẽ thành thông đó quý vị nếu quý vị chưa ly dục cái pháp nó sẽ có thành thông đẩy quý vị bay ra khỏi cửa sổ đó quý vị liệu thân. cho nên vì vậy mà lúc mà thầy đưa ra thì các con có lúc có một lúc ở đây cô Kim Liên ở đây cô Kim Liên ở đây và Nguyên Thanh ở đây thì lúc bây giờ những người này họ áp dụng cái pháp này họ thấy hiệu quả ghê gớm nhưng mà những người này họ đạt được những gì mấy con chỉ toàn là cái thần thông tưởng không mấy con cuối cùng cái ngã họ cũng vẫn lớn như thường họ làm sao mà diệt ngã được ví dụ éo quá cái diệt ngã chứ còn cái chuyện thần thông đó cái ngã làm sao diệt cho nên cái lợi ích gì có lợi ích gì đó đúng không biết cái lợi ích là mình tu tập ví dụ éo quá chỉ cái nơi đó để cho tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự tâm thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý của đạo Phật là cái sự giải thoát thật sự nơi đó thôi chúng ta chỉ ở nơi đó đủ rồi còn có thành công hay không thành công đâu quan trọng nữa mới thôi cho nên vì vậy mà tới cuối cùng chúng ta tu được tới niệm xứ sung mãn rồi chúng ta chẳng cần tu phát thân hành niệm làm gì thật sự tu làm gì có để chơi chứ làm cái gì mấy con để lè thiên hạ mình còn dân còn lợi chỗ nào nữa mà mình tu tập cái đó làm gì cho nên thầy chỉ mong mấy con chỉ tu tập ly dục cái ác pháp chỉ thanh hạ an lạc vô sự trên tứ niệm xứ đủ rồi hay không niết bàn tại chỗ đó chứ không phải niết bàn của đức thần túc đâu cho nên tại vì mọi người nói rằng thầy chẳng biết thần thông chẳng có thần thông thật sự thầy biết rất rõ pháp của phật pháp nào tu luyện có thần thông biết được không cần niệm chú không cần đọc bùa mà vẫn có vẫn có nội lực vẫn có đạo lực để có thần thông thì các con đủ biết rằng thầy đã là một người rất an tường tất cả những cái phương pháp của Phật rất là cụ thể rồi cho nên thầy đưa ra để cho người ta biết và đồng thời có một số người biết nó mới còn thấy cái tâm mà tham đắm của họ thành tâm để dẫn dắt họ đi đến chỗ đoạn thành tu. rất là vui và bà các con biết những cái phương pháp mà của các giáo phái khác người ta tu để liệu có thành tâm là người ta đã đi đến, cái chỗ loạn thần kinh người ta rồi chứ không phải hay ho gì đó còn đạo Phật ví dụ giáo pháp có thành không nhưng như không có thành không có thành không để người ta sử dụng cái gì lợi ích người ta sử dụng chứ không phải thành công để mà người ta làm được chuyện người ta sử dụng lợi ích như thế nào bây giờ muốn chết hồi nào chết thì người ta chỉnh kỹ hơi thở người ta chết một cách thứ tự thật không phải đó là thành công sao các con thấy cái này nó đâu có dùng chi kiến gì được đâu cái này phải chỉ dùng cái nội lực như thế nào để hơi thở chúng ta tịnh chỉ mà không phải thành công đâu các con thấy cái bệnh đau trên thân này mà chúng ta tác ý mà cái bệnh hết thì không phải đó là thành thông sao nhưng cái thành thông đó là thành thông giác cho nên cái pháp thân hành niệm hôm nay thầy không muốn mấy con quay biết là gì thầy sợ có nhiều người nó hiểu lầm rồi tập sai cái thứ nhất rồi tập không có được thầy hướng dẫn thấy các pháp có nhiều người thấy như vậy cho nên có những những điều mà đức phật giảng ở trong cái bài kinh thân này đức phật có nói một kết quả mà nhưng mà hầu hết là người ta chưa triển khai đúng mức của nó cho nên người ta tu thân hành niệm là chỉ tỉnh thức ở trên đó mà thôi chứ không phải tu cái lệnh như mà thầy đã nói còn thầy biết cách thức của nó hướng dẫn bằng cái lệnh của thân hành niệm mà nó đạt được những mức độ đó thầy biết ý thức lực của chúng ta ghê gớm đó nhưng mà vì cái tâm dục của chúng ta chưa hết cho nên cái tưởng dục nó còn à, do đó khi mà thực hiện cái lực đó nó trở thành một tưởng chứ không gì còn nếu mà dục nó hết ví dụ là tâm thanh thản an lạc vô tưởng thì cái lực của tưởng nó trở thành cái lực của ý thức tức là tứ thật tục của chúng ta dục ý thức muốn gì là thân tâm nó phải làm sao trước khi các con thầy không phải thầy không phải không muốn cho mấy con thu cái hình ảnh của cái bài pháp này đó nhưng mà thầy ngại sợ có một sự tai hại cho những người khi các con sẽ sẽ thu rồi các con sẽ có một sự phổ biến có nhiều người chưa biết thầy họ lại nhìn được cái nhìn được cái hình ảnh đó họ thấy tuyệt vời quá cho nên họ lại chốt cái cái phương pháp mà họ tu và họ lại lẽ ra thì như thế này thì tu nó mới, mới, mới tốt cái bài pháp của mình niệm đó là cái bài pháp mà tập thể thao thể dục rất là tuyệt quả rất là tuyệt quả nhưng mà phải tập có người hướng dẫn cho đúng cái thời gian cái đặc tính của người đó thì nó sẽ không sinh tưởng một người nào mà bị tưởng rồi thì không nên tập pháp này mà người nào không có ý tưởng thì người này lấy cái pháp này trở thành cái môn thể thao thể dục rất là tuyệt vời mỗi buổi sáng chỉ tập cần 30 phút hoặc một giờ là cơ thể người đó không bệnh thầy bảo đảm cái pháp tinh thần này nó vừa tập luyện được tinh thần cũng như các con thấy pháp thể dục thể thao thì nó đến một hai ba bốn mới đưa tay ra xuống lấy một hai ba theo thể thao mà con nhưng mà cái bộ của họ đó là họ cũng tập trung giữ ra lệnh đó mấy con còn cái này nó ra lệnh từng hành động cho nên do đó nó cụ thể nó thực tế hơn nó rèn luyện được cái tư tưởng của nó cái tinh thần của nó rồi nó rèn luyện được cơ bắp của nó nữa cho nên nó kết hợp cả hai tinh thần về vật chất nó kết hợp cả hai cho nên cái pháp tinh thần niệm là cái phương pháp thể thao trọn vẹn còn cái kia nó đến một hai ba bốn rồi đưa tay chân lên xuống hạ xuống rồi co tay coi chúng nó đến từng nhưng mà cái sức tập trung không mạnh bằng cái về tinh thần nó không mạnh bằng cái pháp thân này cho nên cái người đau bệnh nào thầy nói ở trong đây mà cái người nào mà đau bệnh ngặt nghèo nhất cái bệnh ngặt nghèo nhất mà ôm cái pháp thân hành niệm mà người đó đừng bị tưởng cái người mà yếu mà bị tưởng thì không nên tập mà cái người mà không bị tưởng thì nên tập cái pháp đó bệnh nào nó cũng để lui ra hết à, như bây giờ mấy con bị ung thư bệnh gì kể biết nhưng mà cứ ôm quá thân mình niệm nó con tặng đi rồi nó con sẽ hết mình nó là cái phương pháp nó từ tinh thần cho đến các cơ của mấy con phải vận động mà tập luyện suốt nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì các con biết cái sự vận động của cơ thể các con nó sẽ có một cái lực cái lực nó đẩy tất cả các bệnh của con đó cho nên người ta tập dưỡng sinh người ta tập thể thao thể dục mà cơ thể người ta tích bệnh ít đau là tại nó có cái cái vận dụng của cái cơ của nó còn cái này chúng ta tập hợp cả cơ và tinh thần chúng ta tập luyện thành ra nó có sự hoạt động làm cho cơ thể chúng ta thải thì những cái chất đặc cấu ở trong người chúng ta ra rất nhiều đó là một cái phương pháp mà đạo Phật đã tìm ra được cái phương pháp thể dục thể tao rất tuyệt nhưng nó là cái pháp luyện thành không cũng là hay nhất nhưng mà sai là chúng ta cũng bị chết với nó nó hay chừng nào là nó đập rồi nữa cho nên ở đây thì như về định niệm hơi thở 19 cái đề mục của định niệm hơi thở riêng về hơi thở thì có 16 cái đề mục những cái đề mục nào cũng là tuyệt vời hết nhưng mà ai nếm vào hơi thở thì coi chừng bị rối loạn quá, nó không dễ đâu cho nên phải được cái người có kinh nghiệm dạ thì nó mới được còn không thì chúng ta nên tập đi kinh hành thân hành quả là tốt nhất kết hợp chút ít hơi thở chúng ta là được định sức mạnh mình đó là những điều mà thầy căn dặn và hôm nay đến đây thầy cũng xin rằng cái pháp thân hành niệm các vị dừng lại trừ ra được thầy thấy người đó phải tu pháp thân hành niệm để phá cái gì thầy mới cho còn thầy không cho thì mới không được tu tập vì trải qua thời gian thì phải quá khổ cho nên dạy cho những cái pháp hay mà dạy chung chung thì chắc chết người không hết không được cho nên thầy à, xin mấy con à, quan nghĩ mà tại sao thầy không muốn đưa cái pháp này ra trong cái buổi này hôm nay mà thầy để cái người nào mà đệ tử của thầy trong những cái lớp tu học này cần phải tu pháp này thầy dạy trực tiếp thầy dạy họ không sợ họ họ làm thần kinh nào đó là những cái pháp rất tuyệt vời của đạo Phật và là pháp thân hành niệm à, đến đây thì à, thầy xin chấm dứt